virus corona khởi nguồn từ đâu? Nó có nguồn gốc tự nhiên? Hay các nhà khoa học nói thế chỉ để bao che cho đồng nghiệp của họ? Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Trước khi bắt đầu, bạn có biết YouTube đang chặn quảng cáo rất nhiều video của kênh, đặc biệt là những tập nói về virus corona. Thế nên chúng tôi mới phải dựa vào đóng góp trực tiếp từ khán giả. Truy cập patreon.com gạch Trung Quốc không kiểm duyệt để tìm hiểu thêm. Một cập nhật về tình hình virus corona. Đầu tiên, bạn có lẽ còn nhớ rằng đầu năm ngoái, giới khoa học phê phán ý kiến cho rằng virus corona có thể bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc. Quay lại tháng 2 năm 2020, nhà khoa học Mỹ, tiến sĩ Peter Daszak, Chủ tịch Liên minh EcoHealth, trụ sở tại New York, phản đối ý tưởng trên trong một bài báo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet. Chúng tôi cùng nhau kịch liệt lên án những thuyết âm mưu cho rằng COVID-19 không có nguồn gốc tự nhiên. Ông này còn viết trong một email vào tháng 2 năm 2020 rằng các bằng chứng khoa học phần nhiều cho thấy virus có nguồn gốc từ động vật hoang dã, giống như nhiều căn bệnh mới xuất hiện khác. Nhưng hóa ra các bằng chứng khoa học kia thực ra lại chẳng khoa học chút nào. Tuần trước, người phát ngôn của tiến sĩ đa Dazak nói với Wall Street Journal rằng Thực ra, lá thư gửi The Lancet được viết vào thời điểm các nhà khoa học Trung Quốc bị dọa giết. Và ý đồ của lá thư là để thể hiện sự ủng hộ họ khi họ bị kẹt giữa công việc cấp thiết là ngăn chặn một dịch bệnh và bị quấy rối trên mạng có thể thông cảm việc ông ấy không muốn các nhà khoa học Trung Quốc bị đe dọa tới tính mạng trong những ngày đầu đại dịch. Nhưng rồi ông ấy lại viết một bài khác vào tháng 6, giải thích tại sao ý tưởng cho rằng virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm là thuyết âm mưu. Những phát biểu của tiến sĩ Dazak đang bị nhiều người để ý, vì ông ấy là một trong những nhà điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới đang tới Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc của virus corona nhưng các nhà khoa học khác đã chỉ ra một số mâu thuẫn lợi ích khá nổi cộm ở đây. Đó là vì tiến sĩ Dajak từ lâu đã hợp tác với tiến sĩ Thạch Chính Lệ. Từ hồi, họ làm việc cùng nhau để truy dấu virus SARS từ loài rơi sau trận dịch năm 2003. Công trình nghiên cứu virus corona bắt nguồn từ rơi mà tiến sĩ Thạch thực hiện tại Viện Virus học Vũ Hán đã được lý thuyết hóa thành một trong những giả thuyết giải thích nguồn gốc của đại dịch lần này. Suốt một năm qua, ngày càng nhiều người đặt câu hỏi liệu virus corona có bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc hay không? Ngày xưa ngày xưa, bạn có thể bị xóa sổ khỏi mạng xã hội nếu dám nêu lên điều đó. Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã nói rằng các nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã mắc các bệnh tương tự virus corona vào mùa thu năm 2019. Chính phủ Mỹ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm vào mùa thu năm 2019, trước thời điểm phát hiện ca đầu tiên mắc bệnh, với các triệu chứng giống với COVID-19 và cúm mùa thông thường. Điều này làm dấy lên các câu hỏi về tính khả tín từ tuyên bố của nhà nghiên cứu cấp cao Thạch Chính Lệ rằng không có ca nhiễm nào trong số các nhân viên và sinh viên tại Viện Virus học Vũ Hán. Thêm rằng, Trung Cộng đã ngăn cản các nhà báo độc lập, các nhà điều tra và giới chức y tế thế giới phỏng vấn các nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán, gồm cả những người đã bị ốm vào mùa thu năm 2019. Bất cứ cuộc điều tra đáng tin cậy nào về nguồn gốc của virus phải bao gồm việc phỏng vấn các nhà khoa học này và hồ sơ đầy đủ các bệnh chưa được báo cáo của họ trước đó. Vậy là virus corona có khả năng bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Tất nhiên, chúng ta vẫn chưa biết chắc vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhưng toàn bộ vụ việc về tiến sĩ đa sắc cho thấy đôi khi các thuyết âm mưu có thể sẽ biến thành phóng sự điều tra. Cảm ơn đã theo dõi Trung Quốc không kiểm duyệt. Tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.